chồng chị đi công tác cả tháng nay rồi hôm nay á các chú thích cái gì chị chiều chị chiều là những cái gì khổ thật đấy thế là muốn chị là làm gì chị cũng được hay như nào ờ, cái gì là chiều được nói thế mà nói được à nếu mà các chú muốn chơi cái gì chị có thể chiều à thế chị có biết kèn trống không mấy cái món kèn trống đấy chị không chơi à thế à không dùng được đạo cụ à không thế nói đùa cho vui vậy thôi chứ kèn trống thì chị chị cứ cứ tiếp một thằng em ấy thôi thấy chưa cứ phục vụ một thằng em ấy thôi chứ còn bọn em thì cũng không có nhu cầu tóm lại như này, này hôm nay muốn đánh bài chị xem co cho anh em đây xin bộ bài và nếu có tiền đưa ra anh em phịch cái dạ, là đánh, đánh cái ba cây dạ. bài thì chơi được yeah, dạ, chị nhỉ đánh cái ba cây chị có. thiếu tiền để chơi bài ok thế ba cây thì cứ lọc lại ra mà đánh lọc bài nhá lấy cái bài mình mới mà đánh cái bài đánh ba cây bài mới đánh này đây ui giời cái bài cũ đánh mình nhanh nhẹn lên nào vâng đánh ba cây trong cửa 2 triệu nhá chị sao vâng. vâng. thế nào cũng được tùy các chú thế mà chồng chồng chị đi công tác ở đâu đến tận mỹ cơ mỹ dạ, mỹ cơ à? thế là chị trước cũng ờ, thỉnh thoảng chắc cũng sang mỹ mỹ cơ à hay mỹ mỹ thôi mỹ à bên mỹ bên em mỹ. em thì cũng đang ở ở mỹ chứ bên mỹ mà mỹ đình đâu không ai có tiền đấy mấy đồng đánh cái gì cái đồng gì cứ ăn hết đi ăn lấy hết đi vứt mấy đồng tiền lẻ đi lấy tiền chuyển khoản làm sao phải buồn giờ người ta hay dùng tiền mặt nữa mà đánh được chưa tôi xin làm cái luôn nhá ai làm cái được cúp đi cầm nhiều tiền mặt ra để có gì à tôi có cái xuống mặt đối xuống cái mặt xuống mặt cái trường đánh 5 đồng 5 củ nhà em bao nhiêu hai củ đóng cửa đã năm cái trường bán ở 5 đồng lên bài đi em luôn đi đúng rồi Ui. hai hai triệu à ba ba điểm mà à. năm điểm ba có tiền hai năm có, tiền, tiền hết có tiền hết năm bảy điểm có tiền hai ba bốn năm triệu hai ba triệu alo năm triệu hai năm triệu đủ rồi đấy năm triệu chưa đủ rồi. alo nhà nào bốc ừ, tôi đang vận đấy đây đến đâu rồi đây. đâu à, 5 triệu 3, đối đúng không? Thôi thôi mình bốc cáng làm 5 triệu Biết đâu lại Lên đi Bao nhiêu thôi Khởi động đã Mỗi nhà 5 triệu 4 đến thui 5 điểm Ăn được nhà này không? Hy vọng là không ăn được nhà này để mình còn có cơ hội 9, 5, 8 cơ 8 7, 15 Ôi trời, hơn một tí 9 cơ 5 triệu 5 triệu thế là 10 triệu đây nữa à đưa 10 triệu sang đây vứt 5 triệu xong đây 5 triệu à, đây, đây đây đây 5 triệu đây à đây hôn thế triệu gì nữa hôn gãy bây giờ chết cấp thép cái thua rồi thôi mà thôi đấy 5 triệu thôi thế bà chị này chồng đi công tác còn đây luôn đối này 7, 5 triệu này còn bao đâu nữa về em lên bài cho em em lên bài cho anh đỏ đi lên bài đi thế là ông này đã được cấp bằng chưa bằng năm bằng thì đây chỗ nhau đây bao đây đánh bao tiền năm triệu là chị sẽ cấp bằng đây bao tiền đây là đi biển đồn năm năm chín rồi năm năm chín thì ba điểm đây bao tiền bảy điểm nhà 5 triệu à ừ. đây là mấy gì bảy hai một là bao nhiêu một nhân đôi đi bảy hai một là bao nhiêu mười nhanh lên 10 này 2, 3, 4, 5 này làm mỗi nhanh hết nhỉ đánh này hào thật đi nhà bốc cái này nhà nào này bốn bốn năm triệu đánh này hao thật đấy đánh càng lên bao nhiêu cũng nhận nếu có đen này là có bằng chị cấp bằng cho rồi đấy hả ừ, cấp luôn tám điểm thôi tập trung vào chuyên môn đi thua nước mắt rồi đấy chín năm điểm có tiền chín điểm có tiền bốc cái nó phải như thế hai ba bốn bốn dạ. năm chín thì nói làm gì bà chị uh, tính năm năm triệu uh, ra vào đây đi năm triệu chị okay. <coughs> bốc cái đánh 15 triệu dông lên cái này đánh hai chục cũng được chứ 15 đánh hai chục cho rồi đánh đi 15 thôi trả 10 triệu dạ xui phát tôi đây bốn bốn lưới một đúng không đây cái trường cái trường cái trường vặt được thôi em đai 5 triệu này chảy xui hết ra ngoài này xui không liên quan gì tới cái cả thế thôi không liên quan đến cái nhá đây đi em dạ, ơi trường con nương cả là đang đánh cái cá vâng. năm triệu làm ầm lên xuống xuống tiền bao nhiêu năm điểm năm điểm có tiền 10 đồng à, này con 10 nữa mấy khi nặng đến 10 luôn không 5, 5 triệu này chị tính 10 6 điểm ăn 4 nhá 6 cơ mà 6 người ta 6 kìa 6 7 8 Thôi không đá nữa 10, 10 11 12, Mà nhân đôi cái gì 13 14 15 Nhà này không đá thì vứt qua đây tôi đá cho dạ. Vứt vào mặt Cái nhận hết mà Cũng đá ngoài mất thời gian Đánh bao nhiêu vứt xuống mặt đi 5 triệu 10 triệu 5 nhất 5 10 này 10 Nhận không? Đánh nhận hết, nhà em bao nhiêu? Bao tiền? 3 5 triệu 5 Lên bài đi em ơi chính xác rồi như này là đủ ăn rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, ok, ok, ok. Tám ăn rồi. À, năm điểm mười mười triệu. Đây 10 nhé. Đây cũng 10 luôn, năm thành 10. 5. Chị ý e với em. Đây 10 bạn này. Anh này. Vơ bài đi. năm cái. Hai phát lương rồi còn gì nữa. được tiền thì đã. Đây 10. 10 triệu. 6 6 triệu này. Bốc cái đi kìa. 4 triệu vứt đây. Cái bốc cái đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 triệu nha. Đánh với ông này 10 triệu không? 5 triệu đây, 5 triệu nhá. 1 2 3 4 5 10 đúng không? 10. 5 triệu vứt đây. 5 triệu vứt đây em. Cái tiền của tôi đúng không? 9 mình thua như này rồi. 5 điểm ờ, cái một tỷ rồi cái một tỷ rồi thế nhỉ 5 triệu mấy cái 3 điểm 3 điểm ăn mất nha Ô, 5 điểm à? Đây 5 điểm này, vẫn cao nhất là gần nhất là Ôi, nhà này đánh to thế nhỉ? Có 10 triệu. 5 triệu. Bao nhiêu đây? 5 triệu em. 1 2 3 4 5 Đánh to thế thì thì, thì phải đánh cho to đều đều tay đấy nhá. Đều tay 10 triệu, 15 triệu từ nãy đến giờ. Đây, Bây ờ, giờ 15 triệu này. Đây, đây. Đấy 5 triệu này, đúng không? À 15 triệu này. Nhà kia có làm 10 triệu không? Làm nốt 10 triệu này. 1 8 à? 2 4 3 4 5 6 7 4, 8, 8 9 lưới 1 10. Đây. Đây đặt giữa này luôn đi. 48 các như nhau. Đấy. Xong cả làng ăn dỗ mình luôn đấy, một thịt là cả làng ăn dỗ luôn đấy. 10 triệu, 5 triệu, Đây bao nhiêu? 15, 15 triệu. Xuống 200 cái 15 triệu chia bài rồi. Đấy điểm tuổi rồi. Hai điểm chắc là lấy cái này. Rồi. hai điểm à hay quá sắp nhân ba đồng hai nhân bốn đúng nhỉ bốn điểm à chết rồi đấy vơ đây bốn đang được đây đây bốn là có 9 điểm không lên được 10 này ui rồi anh nhà đây bù 15 triệu luôn em còn bao nhiêu bao tiền tay nữa 15 triệu nào bát cơm nấu nốt nhà này vâng. đá nhà này à, vâng. bao nhiêu 5 triệu đi đến nhà này đỏ thật đấy đó cái triệu, ui nhà này vét hết làng à Vẹt thế là bao nhiêu rồi mà Cái này chưa được trăm hay mấy 10 triệu 8 Cái núi 10 triệu rồi rồi, lên bài đi em, lên bài nhanh 10 triệu rồi Rồi, 8 điểm với từ ăn thì em bắn tay vào 5 điểm 5, ừ, 7 điểm 5 full Hay thế nhỉ, 10 triệu Ngoan cái này đi 10 triệu Hay quá nhỉ Cười Chết rồi, cái đây bao nhiêu? 10 cái này đánh gì 5 triệu à 10 triệu 10 triệu nhầm 5 triệu được không nói 10 khô 5 triệu là 5 triệu ông cứ chống cửa ông cứ bá mồm đâu ông nói nhưng mà một cái đi ông ấy cho bao nhiêu 10 triệu 2 triệu 5 triệu thôi 10 triệu làm một quả 10 triệu không mà làm luôn 1 2 3 15 triệu 4, 5 6 7 8 9 10 đánh hết 11 lên bài em 13 em 14 1 này từ 1 15 10 triệu tôi nhận 1 là được nhận 1 10 triệu nhận với ừ. cái 10 triệu nhá đây là 15 triệu nhá số ừ. tiền số tiền bán triệu, này tôi một là tôi đền cả luôn hay là hai hết tiền rồi 4 5 6 7 8 9 10 thế thôi đánh nhà này 10 triệu nhá chưa cốp nhé đây 15 ấy Mình nhận một xong rồi tiền đầy năm điểm thì sang tiền đây bao nhiêu 6 astro 6 điểm astro cơ Chết rồi thua đấy hai con là 6 điểm để yên đấy ba hàng cái gì đâu mà được cái ba hai bốn hàng hai hàng đi sáu còn còn năm hai hàng rồi hai hàng rồi một mười một tỷ rồi hai hàng rồi thế năm rồi hai hàng rồi hai hàng rồi một mười một tỷ rồi AC nhân đôi bỏ tiền nữa nhận đôi nhận đôi nhận đôi mười mười triệu mười triệu mười triệu mười hai mươi ăn nhà này nhá rồi. thôi mọi người gì nhá ừ, gì cái xin làm cái này cái nhà này được 10 thì, tôi, xin thì nghỉ mẹ đi đeo là nhà nhà đeo bạn xin xin thế thì cái video vừa rồi tôi ờ, đánh bằng máy đánh bài nhưng mà ngược lại là các bạn thấy là nếu như máy đánh bài ấy máy nó báo 5 mình trộn 5 cây xuống bài mình là bài cao nhất nhưng ngược lại trong cái video vừa rồi thì tôi không trộn như vậy và cũng làm không làm theo máy tại sao nó vẫn làm được thì cái clip này tôi giải mã cái cách đánh bài khi mà dùng máy đánh bài mà mình không phải là người chơi bài đây này ví dụ đánh liêng nhá tôi sẽ cài đặt chế độ chơi là 6 người và ở trong đấy là dùng tai nghe thì bây giờ tôi sẽ chuyển sang chế độ loa này đấy bắt đầu trò chơi này rồi tôi sẽ để đây các con bài đây là tượng trưng cho những người chơi cùng với mình đúng chưa đấy ông này là một nhà một nhà một nhà một nhà một, một cái đồng hồ này nữa đúng chưa bây giờ mình trộn này ví dụ như là ông phăng theo này ông chia chẳng hạn đúng không ông trộn bài xong ông sẽ đặt bài xuống để cho mình bốc 16 mình phải nếu như mà người ta quảng cáo trên mạng thì phải trộn 16 cây xuống bài mình sẽ là bài đẹp nhất nhưng là đây không phải đây là bài ông này chia bài mình đặt xuống cái này mình bốc máy báo 16 mình bốc này bốc cái này chưa đến 16 thì nó báo lại cho mình một phát nữa ba đúng không máy báo ba thì mình không phải là bốc ba cây này ra nếu mình bốc ba cây này ra thì bài của thằng phang teo này nó sẽ cao nhất mình chỉ bốc hai cây ra thôi đấy mình bốc hai cây ra thì một cây một cây còn thừa còn lại là của phang teo này đấy bài của mình là đây chắc chắn là cao rồi 6 nhà đúng không đang chiếu đồ chơi là 6 nhà này mình là 789 rồi 8 6 điểm này 789 này bài mình là 789 với cái thế bài này thì chắc chắn bài mình là bài cao nhất chuẩn chưa 9 điểm này 8 điểm này đấy mình sẽ thử lại cho các bạn nữa các bạn thấy này và hướng dẫn các bạn bây giờ không phải là tăng theo ví dụ như là thằng này thằng này chia đi đúng không bài này đấy máy lúc chơi mình sẽ để màn hình tối như này chứ không để sáng và đeo tai nghe còn đây là mình để chế độ loa để các bạn nghe ví dụ máy báo ba bán này đúng không mình không cần bốc ba nếu bốc ba cái thằng này nó sẽ là cao nhất mà mình chỉ cần bốc một cây thôi bốc này cách bốc này ví dụ bốc bìa một cây thì nó lộ đúng không mình sẽ bốc theo kiểu là đây đấy nó chia đi đấy thực chất là mình chỉ cần lấy một cây bên trên này ra thôi và chia đấy ba bốn năm sáu thì bài mình lại là bài cao nhất 4 điểm này hai điểm này bài mình là 9 át với cái thế bài này chắc chắn là bài mình cao nhất rồi đúng chưa đấy là cái, cái hay khi mà dùng máy đánh bài mình không cần phải sờ tay không phải trộn không phải chất gì cả mình còng bóc bình thường như này thôi đấy thì bài mình sẽ là bài cao nhất thì clip vừa rồi nó cũng chỉ là dàn dựng thôi nhưng ngược lại là để giới thiệu với anh em cách đánh bốc cái khi mà sử dụng con máy điện thoại đánh bài cao cấp này đây là con máy điện thoại đánh bài cao cấp nó ngụy trang vào con iPhone 8 nhá nó cao cấp hơn cả con iPhone 12 nhé nói rõ với anh em là như thế dòng này là dòng cao cấp nhất tất cả trong tất cả các dòng đấy là cái sản phẩm tôi muốn nói với anh em